đang ờ, vừa mới đổ mái xong tầng 3 và bây giờ là vào phần hoàn thiện những cái bức chat này rồi là sơn này và cái dự kiến bàn giao nhà thì có thể là trước Tết hoặc cùng lắm thì có thể giá Tết một chút nhưng Ngọc anh sẽ quay cái ưu điểm của cái căn nhà này đường ngõ thông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 đó giá bán tất cả mọi cái ngọc ánh đều công khai chi tiết cho quý vị có thể tham khảo để có thể cân đối mức tài chính vị trí của căn nhà này thuộc Đại Thành, Quốc Oai, thành phố Hà Nội với hai căn nhà thì à, với 2,62 ờ, và 2,7 tỷ quý vị có thể vay tối đa căn nhà này khoảng tầm 900 triệu đồng tại thời điểm hiện tại vị trí đi lại gần với lại khu đô thị Đô Nghĩa, gần với trường đại học Fendica, gần với lại ngã tư Lê Trọng Tấn, gần với lại Yêu Môn Hà Đông nói chung với phạm vi bán kính tầm 5 đến 8 km quay đầu xung quanh cho quý vị ngập tràn tiện ích dân sinh. Xung quanh đây thì cách chỉ có khoảng tầm 500 m là chợ trường phường trạm, trường mầm non cấp 1, cấp 2, giao thông đi lại thuận tiện quý vị nhé. Innova với cái thiết kế đây 3 ừ, tầng Tuy nhiên thì cái công năng sử dụng siêu rộng 3 phòng ngủ mặt tiền rất thoáng Phòng khách, phòng bếp thì để ở dưới tầng 1 Còn nếu như quý vị có xe thì cứ yên tâm rằng là cái căn nhà này xe ô tô vào nhà thoải mái Và đặc biệt ưu điểm của hai căn nhà tiếp theo đó chính là hai mặt thoáng mọi người nhá Rất là thông thoáng luôn Phòng khách, phòng bếp để ở vị trí tầng 1 của ngôi nhà Trên tầng 2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 Tiếp theo, thay đổi thiết bị vệ sinh, thay đổi màu gạch nếu như quý vị không thích gạch à, men thường mà thích men bóng hoặc là nếu như quý vị không thích gạch mà lát sàn gỗ thì cũng rất là ok hoặc là ví dụ chưa làm trần thạch cao thì quý vị có thể